Kính thưa toàn thể quý vị, nhắc đến Tết là một sự đánh thức niềm thiêng liêng trong tâm hồn người Việt sống dậy, nhất là đối với người công việc tha phương đã thiếu hương vị Tết, nên khi nhắc đến khiến họ càng thấm thía và sâu thẳm, tâm trạng hơn. Mưa lớn thời gian đào trội duyệt, trông gọi nắng về, nhưng rét còn vương, bên phía trung đông vẫn còn tiếng phụ thương lắm bao người biết nhớ quê hương nhạc phẩm phản phất hương xuân lời của thi sĩ Tuệ Minh nhà của Hoài Nam và ca sĩ Kim Linh do đoàn ca vũ Phước Huệ trình bày chúng tôi xin mời quý vị cho một tràng vỗ tay I give it up for the ladies from Phước Huệ Come on, you can do better than that. đào huân chu nụ chúc gọi nắng về những sét con dương bên phía trung đông vẫn còn tuyệt phú thương lắm bao người tên nhớ quê hương đào mai sau giường nâu nước tiếc điều nam bình cách mấy trùng dương quan họ ngàn xưa mấy đứa trời lòng vắng bến ninh kiều tiếng vọng thân tận nhàng phương ta đến tâm tư nỗi niềm tha thiết luôn mãi nhớ về nguồn cội quê hương mái chùa quanh năm góc trầm ôm hạnh phúc nhịp múa kinh cầu vang phất hương xuân dầm đào mai sao giường nấu nước tiếc điều nam bình cách mấy trùng dương quan họ ngàn xưa mấy đứa trời lòng vẫn bến ninh kiều tiếng vọng thân tận nhà phương tất đến tâm tư nỗi niềm tha thiết luôn mãi nhớ về nguồn cội quê hương mái chùa quanh năm góc trầm quê ôm hạnh phúc nhịp mõ kinh cầu phảng phất hương xuân bóng tiếng hoa khai trầm thơm hạnh phúc nhịp mõ kinh cầu phảng phất hương